Hello, hello, hello, hello Xin chào tất cả em Chào mừng tất cả em đã quay trở lại với kênh youtube của mình em nhá Kênh youtube chuyên về game bài đổi thưởng, Chuyên về top những game bài đổi thưởng uy tín nhất hiện nay Nhiều người chơi nhất hiện nay, nhiều chương trình nhất hiện nay Đó, ngon nhất hiện nay em ạ Cái gì, cái gì ngon thì đều là ở game bài đổi thưởng này luôn Ok, nếu mà anh em nào mà lần đầu xem video trên kênh youtube của mình đúng không thì nhớ, nhớ đăng ký kênh YouTube, bật nút chuông thông báo nữa, chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí từ kênh YouTube nữa. chuyên về game bài đầu tư tốt nhất hiện nay em nhá. Và ngoài ra anh em nếu mà mà chưa tải game đúng không? Thì mình cũng sẽ để đường link tải game, hai link tải game ở dưới phần uh, mô tả nội dung của video này. Comment đầu tiên được ghim ở phần nhá anh em tải game của lên mình rồi thì chắc chắn một điều anh em sẽ nhận những chương trình ưu đãi tốt nhất và anh em tham gia nhóm Telegram sẽ được mình hỗ trợ tốt nhất nữa nhá đó nhóm Telegram mình cũng sẽ để cùng với đường link mô tả ở dưới phần mô tả nội dung của video cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần đó nhá và chia thêm với anh em ấy và chia sẻ thêm với anh em nào mà muốn kiếm tiền nhanh kiếm tiền nhiều hơn ấy thì em có thể là tham khảo là chúng ta làm tiền lần đầu mỗi ngày nhá đó em mình khuyên đấy là em nên nạp ít nhất một triệu mỗi ngày này để em có thể nhận mức thưởng lên tới là 38 nghìn này cũng như là em làm càng nhiều sẽ nhận được mức thưởng lên tới là càng cao em nhá đó chỉ cần làm tiền lần đầu mỗi ngày thôi tức là lần hôm nay em làm lần đầu ờ, một uh, triệu đi đã em nhận được 38 nghìn ngày mai em lại làm 3 triệu tiếp thì em sẽ lại nhận được 88 nghìn nhá tức là làm lần đầu tiên mỗi ngày em ạ đó để có thể kiếm tiền nhanh hơn kiếm tiền nhiều hơn em nhá ok rồi hôm nay thì mình sẽ chơi cho con game mà game này mình đánh giá là một trong những game mà gần như nhiều người chơi nhất ở ở trong uh, game uh, game bài đổi thưởng này luôn nha. Ok mình sẽ chờ đợi bạn sau em ạ. Hiện tại mình đang có số vốn là 8M đúng không? Thì mình sẽ chia nhỏ số vốn lên. Thì mình sẽ đánh mỗi ván là một một lít thôi. Ok mình sẽ đánh nhá. Uh, bên này nhá, một lít em ạ. Em cố gắng là biết kỹ năng về quản lý vốn, phân bổ vốn lên em em vì thực tế mình chơi cái gì hay là mình làm việc gì cũng phải biết những kỹ năng kiểu như thế để mình có thể là dễ thắng trong cái trò chơi mà tài chính như thế này em ạ ok cùng chờ đợi về gì em ơi có lag không đó anh em nhỉ ok ừ, hình như lag à anh em ở đấy đang kết nối này hình như bị lag một chút anh em ạ ok anh em ờ, cố gắng chờ mình một chút nha Ok mình sẽ kết nối lại ngay ngay luôn anh em ạ. Rồi. Ok rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại nhá. Ok rồi. Phán này thì mình sẽ đánh bên này nhá. Một ly anh em ạ. Ok. Xem nào mình thấy uh, game uh, như này ấy, nó sẽ có thời gian cực kỳ ngắn nhá nên em phải quyết định uh, cực kỳ sớm đấy rồi trả lời về gì em ơi đó em quan sát được chưa ăn luôn ăn luôn cho em 95k đó trừ phí 5% em nhá ok tiếp tục anh em ơi thắng rồi thì lại tiếp tục đánh nhá nha một lít tiếp đó em lưu ý nhá là thắng thì chúng ta sẽ cứ đánh đúng cái số tiền mà chúng ta đã thắng rồi còn nếu mà chưa thắng thì chúng ta sẽ sao sẽ gấp thêm gấp đôi lên rồi đây bán này mình chưa thắng đi giả sử mình chưa thắng đi thì bán sau sao gấp thêm lên tầm 2 lít 2 chẳng hạn đó nhưng bán này mình chưa thắng đúng không thì bây giờ đây bán tiếp theo mình sẽ gấp thêm gấp đôi lên là 2 lít 2 2 lít 2 nha ờ, cầu đang là 211 đúng không mình sẽ đánh 2 lít uh, ờ, 20 này đó thì anh em cứ đánh chiến lược chiến thuật đó cho mình kiểu gì anh em sẽ dễ thắng hơn nha dễ thắng hơn có thua hơn chứ mình không dám đảm bảo 100 trăm là kiểu gì chúng ta thắng luôn, chẳng có ai dám tự tin đảm bảo 100 trăm như thế đúng không ạ rồi cùng chơi gì anh em ơi đó ăn luôn cho anh em này đơn giản không ạ đó ok cố gắng hôm nay anh ăn cho anh em tầm uh, 5 lít hoặc một mời đó để tặng thưởng cho anh em trong nhóm nam anh em nhé nếu tham gia vào nhóm Telegram mình để dưới phần mô tả nội dung của video này Cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận nha, Đó Ok rồi tiếp tục nói anh em ơi Ván này thì mình sẽ tạm dừng chơi đây nếu mình đánh mình sẽ đánh bên trái đó quay trở lại với một lít đúng không vì ván về sau mình thắng rồi ok không ạ đấy lại ăn luôn cho anh em kìa bên trái kìa rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ đánh luôn này ván này vừa xong về trái đúng không cầu là một hai một đúng không thì mình sẽ đánh bên phải một lít anh em nha 10 đó em nhớ nhé là anh em chơi phải có kỷ luật kỷ luật là sức mạnh mà dù mình chơi mình làm thì cũng đều phải có kỷ luật thì nó mới hiệu quả đúng không ạ đó hãy cứ đánh chiến lược chiến thuật đó cho mình và phải kỷ luật ok ăn luôn cho anh em tiếp này ngon không anh em ok tuyệt vời luôn tuyệt vời ông mặt trời luôn anh em ơi ngoài ra trẻ thêm với em nhé là cái bài đổi thưởng này ấy, có chương trình ờ, đại lý đấy đó không biết vừa nãy mình đã chia sẻ cho anh em chưa nhưng chương trình đại lý là hồng lên tới 30% không giới hạn tầng đẹp luôn Em chỉ cần vào một đại lý lấy đường link đó chia sẻ cho bạn bè người thân hoặc chia sẻ lên các nền tảng trang mạng xã hội như YouTube, TikTok, uh, Facebook, uh, Twitter, Pinterest vân vân nha. Cũng như chia sẻ lên các uh, group của nhóm như nhóm Facebook, nhóm Zalo, rồi nhóm Telegram, cũng như nhóm Discord. Khi người tải game vào link của em, đó, họ làm tiền vào, họ kiếm được tiền thì em sẽ nhận được mức hồng là lên tới 3% trên tổng số tiền họ kiếm được nhá. Mình thấy mức hồng này ấy, là gần như là cao nhất trong tất cả cái bài luôn bình thường các game bài khác ấy, là cũng lắm là tầm 10 đến 15 phần trăm nhưng game này là 3 phần trăm tức là cao gấp đôi gấp 3 lần so với các game bài khác luôn nhỉ đó nên chẳng vì thế hà cớ gì mà anh em chơi game này kiếm được tiền lại còn giải trí mà bây giờ hoa hồng lại cao như thế chúng ta lại không ưu tiên chúng ta lại không chơi đúng không đó ok anh em có thể là tải game còn link của mình mình để dưới phần uh, mô tả của video này cũng như comment đầu tiên nha được uh, ờ, ghim ở phần bình luận đấy rồi chúng ta sẽ tiếp tục nào anh em ơi mình sẽ đánh nốt thêm một vài bàn nữa anh em nhé và xong là cầu là một một một một đúng không ván này mình sẽ đánh bên lại vẫn là một lít vì ván trước mình thắng rồi ok ngoài ra anh em quan sát ôm phải là có ở đây sẽ có rất nhiều trò luôn anh em có thể chơi thêm này toàn những trò mà cực kỳ nhiều người chơi luôn đó cực kỳ dễ kiếm tiền luôn kiếm tiền nhanh kiếm tiền nhiều luôn anh em ạ đó và muốn kiếm tiền như thế thì em phải làm tiền mà thôi đây là quan sát góc phải dưới cùng này có mục nạp này đó nhấn vào là làm luôn làm tiền trực tuyến luôn qua ngân hàng qua thẻ cao đấy đó có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ luôn rồi ví điện tử luôn anh em ạ Mi nạp chỉ 50 nghìn nhưng như vừa nãy mình chia sẻ anh em nên nạp tối thiểu là một triệu nhá để có thể nhận được là 38 nghìn cũng như là nạp lần đầu mỗi ngày đó, ok không ạ rồi đánh nốt thêm ờ, ván nữa đi rồi dụ ván, ván này ừ, chờ ván sau anh em nhá ván này phải đi đúng rồi phải thì đằng sau mình sẽ đánh bên trái bên trái em nhá ừ, như vừa ăn trước mà mình chưa thắng đâu em mình sẽ gấp đôi gấp thêm đây là là 2m2 đó hiện tại là đang có bao nhiêu người chơi đây 1 2 3 4 5 6 7 người chơi anh em ạ 7 người chơi đó ăn luôn cho em này ok cho anh em rồi đánh nốt vào nữa anh em nhá nốt vào nữa này. cuối này bàn cuối này cuối đánh bên này thắng rồi đánh một lít thôi vẫn một lít thôi cố gắng chơi có kỷ luật cho mình nha anh em nhá đấy đạp vào một triệu mỗi ngày rồi chúng ta chơi kiếm một hai triệu mỗi ngày nó easy game luôn cực kỳ đơn giản luôn anh em ạ rồi mở ra cùng chờ đợi xem cái gì anh em ơi đó lại ăn tiếp cho anh em ơi này ngon chưa ok rồi mình tổng hợp lại nhé là anh em nhớ nhé là tải chưa tải game thì tải game uh, tải game qua đường link của mình một trong hai đường link mình để dưới phần uh, mô tả nội dung của video cũng như comment đầu tiên từ ghi ở phần bình luận cũng như là tham gia vào nhóm telegram đăng ký kênh youtube bật chuông thông báo chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất uh, từ mình rồi ngoài ra có bất kỳ câu hỏi thắc mắc về thế nào thì comment bình luận uh, xuống phần bình luận mình sẽ giải đáp tất cả luôn nha còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả em còn bây giờ hẹn gặp lại tất cả hẹn gặp lại tất em trong video chia sẻ tiếp theo của mình trên kênh bye bye xin chào